và và thời lượng của chương trình có lẽ cũng không còn nhiều nữa nên là xin được gửi tới anh Đức Trung một câu hỏi cuối cùng trong uh, video ngày hôm nay ừ. à, đó là một câu hỏi của một bạn khán giả giấu tên à, bạn có hỏi đó là chào thầy thôn tôi thì có ngôi đình ạ phía trước là ao và sông phía sau là khu dân cư và vườn cây chúng tôi thì muốn xây dựng ba ngọn núi bằng đất ở phía sau đình có được hay không nhờ thầy và công ty tư vấn ạ à, đây là một câu hỏi của một anh chị hỏi về hạng mục liên quan đến công trình công cộng vâng. tức là đình đình đền chùa miếu phủ ở quê hương mình Đúng rồi. đấy tức là ở thôn của anh chị này có một cái ngôi đình phía trước là ao và sông phía sau là khu dân cư và vườn cây bây giờ là muốn dựng ba ngọn núi bằng đất ở phía sau đình thì có được không nhỉ nhà thầy công ty tuấn thực ra ở đây là chắc anh chị đang áp dụng theo cái nguyên lý là tọa sơn hướng thủy bởi vì phía trước phía trước là ao và sông rồi đúng không ạ tức là là, là phía trước minh đường là nhìn ra ao sông và hướng thủy rồi bây giờ phía sau này là cái vườn cây cái khu dân cư bây giờ là muốn tạo ra ba ngọn núi phía sau để linh tọa sơn à, tôi nghĩ là vậy à, tôi nghĩ là vậy theo nguyên lý cơ bản là tọa sơn hướng thủy mà do vậy tạo ba ngọn núi phía sau để mà cho cái phía tọa ngôi nhà này trở nên vững chắc à, tuy nhiên mà nói thì nguyên lý là cơ bản là như thế còn đôi rằng là trong thực tế phong thủy ứng dụng thì chúng ta lại xét sâu hơn vì rằng là ở đây cũng không biết là ngôi đình của quê hương anh chị đã tọa ứng như thế nào dơ bờ sơn hướng gì à, sơn hướng này thì chúng ta có nên là à, tạo gò đất ở phía sau hay không tức là tạo cái à, à yếu tố về về về về, về sơn quản phía sau hay không à, rồi là nếu mà có triển khai thì phải triển khai vào năm tháng ngày giờ nào thì đây cũng không có cái tọa hướng cụ thể của ngôi đình các anh chị cũng không biết là cái yếu tố là à, địa cục địa mạch ở khu vực đấy ra làm sao dạ. tại vì rằng là khi mà chúng ta lựa chọn cái yếu tố về các cái công trình liên quan đến tâm linh như thế này thì nó là cái ờ, yếu tố kết nối là cái điểm kết nối giữa âm và dương âm dương khí mà nơi đấy thường là thờ yếu tố về thành hoàng ờ, bản thổ ở khu vực đấy tức là thờ chúa đất ở khu vực đó do vậy thường là khi việc mà lựa chọn cái nơi đặt đình đền chủ miếu phủ là phong thủy thái nguyên hay là các thầy ứng dụng phong thủy âm phần âm trạch là phải tính toán rất kỹ liên quan đến năm cái yếu tố đó là xa sơn việt thủy hướng và chúng ta nên chọn được cái nơi mà nó tụ linh nhân kiệt tụ khí thì nó sẽ rất là tốt Đấy, trong khi đó ở đây rằng là à, nếu như có cơ hội lựa chọn chúng ta nên lựa chọn như vậy thì khi mà lựa chọn được cái trạch đất lựa chọn một khu vực đất mà nó tốt về các yếu tố về xa sân huyệt thủy hướng như thế rồi thì ờ, nó giải quyết toàn bộ những cái mối lo còn lại ừ. còn lại ở đây rằng là khi mà ngôi đình của anh đã đặt theo cái cách cục đó là hướng là hướng ao phía sau lại là uh, muốn tạo ba cái núi bằng đất phía sau như vậy thì cũng chưa chắc là có khuyên anh nên làm hay không mà việc này tốt nhất nên khảo sát cụ thể dạ. để đo cụ thể tọa hướng của ngôi đình xem cách cục xung quanh ra làm sao à, nếu mà tạo quả đất phía sau vào cách cục tốt thì nó phát lợi còn nếu mà nó bị sát thì có khi lại là không ổn à, không ổn ví dụ như hạn đặc biệt là cái uh, trạch tọa mà ví dụ như là tọa đông bắc mà hướng tây nam chẳng hạn ừ, mà chúng ta lại cố gắng là triển khai một cái gì đấy phía sau thì đấy là điều hoàn toàn là chúng ta phải, phải tính toán kỹ bởi nó dễ vào phương sát à, do vậy là khuyên các uh, anh chị cô chú đối với những công trình liên quan đến công cộng mà liên quan đến yếu tố tâm linh như thế này thì ta nên có sự họp bàn đối với các bố lão trong làng ừ. còn đối với những người quyền quyết ví dụ trưởng thôn phó thôn bí thư các thứ ban trị sự rồi sau đó thì uh, có cái yếu tố là uh, trao đổi với phong thủy đơn biên thì uh, chúng tôi uh, một vài những cái trường hợp chúng tôi vẫn có cái sự tư vấn hoàn toàn miễn phí À, đối với các công trình liên quan đến đình đền chùa miếu phủ này ừ. trực tiếp thầy đại nguyên sẽ về khảo sát và tư vấn hoàn toàn miễn phí đối với những trường hợp này tức là không lấy phí khảo sát À, mà về trực tiếp mọi chi phí đi lại chúng tôi tự lo à, thì đây là những cái uh, trong cái quá trình mà chúng tôi uh, vừa được thực hiện phong thủy vừa là cái ờ, yếu tố hướng đến cộng đồng dạ. tuy nhiên rằng là phải cụ thể hơn các anh chị nhé ừ. à, chứ uh, sơ bộ như thế này thì cũng chưa được chốt chắc chắn với các anh chị được ừ. còn nguyên lý cơ bản là tọa sơn phong thủy là như vậy nhưng mà Ờ, tọa hướng của ngôi đình ngôi chùa như nào thì chúng tôi chưa biết do vậy chưa thể chốt chắc chắn cho chị được uh, xin cảm ơn dạ, rất là cảm ơn anh Đức Trung ạ và với câu hỏi vừa rồi thì rất là cảm ơn ờ, quý anh chị đã gửi về cho chương trình tuy nhiên là kiến thức trong phong thủy thì luôn luôn là vô tận ừ. và có rất là nhiều những trường phái khác nhau nữa nên là đôi khi chúng ta không thể ứng dụng cái lý thuyết chung để mà giải quyết tất cả các trường hợp được đúng không ạ? Đúng rồi. Và để mà có thể biết uh, chính xác và trực tiếp thì quý anh chị À, có thể liên hệ trực tiếp tới phong thủy Tam Nguyên theo đường số hotline à, Diệp Đàm xin phép được nhắc lại đó là 1900 2292 hoặc là có thể cùng để lại một câu hỏi nào đó cụ thể hơn ở dưới phần bình luận của video này và rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tuy nhiên là thời lượng của chương trình đã hết. Hy vọng là những cái câu hỏi vừa rồi cùng với những cái giải đáp thắc mắc của chuyên gia phong thủy Đức Trung sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm cho mình những cái kiến thức để mà có thể đưa ra một cái quyết định đúng đắn nhất trong cái việc xây nhà vào trong năm 2021 ạ. Và rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được cảm ơn anh Đức Trung rất là nhiều ạ. Được, vâng, cảm ơn bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Được, vâng, xin chào quý vị và hẹn gặp lại.